Xin chào quý vị các bạn. À, phần lớn khi mà chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta cũng không biết rằng là những cái tín hiệu nào cũng như là các dấu hiệu nào để biết cái thị trường đạt đỉnh. À, tuy nhiên thì trong hôm nay tôi muốn hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nhận biết được đỉnh của thị trường chứng khoán cũng như là đỉnh của cái biểu đồ DI tức là biểu đồ của đồng USD Tại vì trong thời gian vừa qua thì đồng USD tăng rất là mạnh và nó ảnh hưởng rất lớn đến tỷ giá của Việt Nam cũng như rất nhiều các nước khác. Nên chính vì vậy làm thế nào để các bạn biết thị trường đặt đỉnh hoặc là đồng USD là đỉnh thì đây là một cái biểu đồ trong VSA để các bạn có thể nhận biết được và có cái góc nhìn khách quan. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở một giai đoạn đầu tiên chúng ta ở pha A thì giá của đồng USD nó sẽ tăng rất mạnh và chúng ta gọi là chạy nâng rút ở trong cái pha này thì chúng ta thấy là thế giới thường bắt đầu người ta đang có những cái thông tin rất là tiêu cực các nước bắt đầu cần phải gì à, tăng lãi suất hoặc là gì à, bán đồng ngoại tệ ra để ổn định tỷ giá thì ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là trong cái giai tăng trưởng như này tăng phi tốc của đồng gì ạ à, DIX hay chúng gọi là đồng USD thì cái việc mà nó tăng nó tạo ra khoảng trống làm cho nền kinh tế chúng ta lo lắng sợ hãi hoảng loạn thậm chí là những chính sách của nhà nước đưa ra rất là gì ạ quyết liệt để giữ cho cái đồng Việt Nam ổn định và khi mà cái đồng USD này tiếp tục lên đến đỉnh và chúng ta thấy là nó bắt đầu có những sự biến động rất là mạnh ở giai đoạn này chúng ta là tăng rất mạnh sau đó thì có những đợt bán tháo ra chúng ta gọi là SOW này chúng ta gọi là bán tháo với khối lượng lớn và những cái quá trình hồi phục này các bạn nhìn thấy là hồi phục này có hồi phục này vượt qua đỉnh hoặc là không vượt qua đỉnh nhưng chúng ta nhìn thấy tín hiệu rất là rõ ràng đó là gì đầu phiên tăng cuối phiên giảm hay chúng ta gọi là UT ở trong vết A chúng ta là áp thớt đây là những tín hiệu sau đó là tiếp tục giảm một vài trường hợp thì tiếp tục lại kéo lên với những cái gì ạ à, UT rất là nhiều lần và với biên độ giảm dần trước khi bắt đầu bước vào một chu kỳ giảm đấy là những đặc tính mà chúng ta cần phải biết được vậy trong thời điểm này các bạn cần phải nắm rõ được pha A là pha chạy nước rút pha B là pha bắt đầu test lại đỉnh lần đầu tiên và pha C là pha có thể là lần cuối cùng trước khi tỷ giá hay là trước khi đồng USD bắt đầu suy thoái vậy thị trường của chúng ta đang ở đâu và nếu bạn biết tại sao chúng ta cần phải biết cái dạ, chỉ số này bởi vì khi chỉ số này lao dốc thì chúng ta thấy hiểu đơn giản là đồng tiền Việt đồng của Mỹ bắt đầu có dấu hiệu mất giá và khi đồng tiền Mỹ có dấu hiệu mất giá thì rõ ràng là chúng ta hiểu rằng là ở ờ, cái áp lực về tỷ giá so với đồng nội tệ của chúng ta Việt Nam đồng sẽ giảm bớt đáng kể và lúc này chính phủ có thể gì ạ à, sử dụng giảm lãi suất hoặc là có thể kích thích kinh tế khi mà áp lực tỷ giá sẽ gì ạ à, không còn nhiều như trước nữa đây là một trong những phần quan trọng để chúng ta biết xem là cái áp lực về kinh tế vĩ mô như thế nào với gì ạ à, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là nền kinh tế Việt Nam từ nay đến gì ạ? năm 2023 và năm 2024 chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện về cái biểu đồ về tỷ giá vậy tỷ giá thì chúng ta làm nào để chúng biết tỷ giá một cách gì ạ rõ ràng hơn thì ở đây các bạn nhìn thấy cũng tương tự như ở giai đoạn trước đó là thị trường bắt đầu trong quá trình tích lũy đi ngang chúng ta nhìn đi ngang sau đó đi ngang như này chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy và bắt đầu có một quá trình tăng tốc đây chúng ta gọi là tăng tốc quá trình tăng tốc này giai đoạn đầu chúng ta gọi là những cái pha đầu tiên là vàng nghỉ sau đó thì thị trường bắt đầu chạy nước rút ở đây các bạn lưu ý rằng là với khối lượng bắt đầu có sự gia tăng khá là mạnh ở đây ạ à, thì chúng ta gọi này là cái quá trình ở trong viết A chúng ta gọi là quá trình BC là quá trình quá mùa bởi vì người ta kinh tế những cái dấu hiệu của tiếp tục tăng và tiếp tục tăng lãi suất của chính phủ Mỹ tiếp tục diễn ra nên việc mà đồng USD người ta kỳ vọng tiếp tục tăng nên quá trình mà gọi này là quá trình tăng tăng rất là mạnh hay chúng coi như là quá trình quá mua sau khi quá trình quá mua thì các bạn để ý một chút là chúng ta thấy khối lượng tăng rất mạnh và sau đó thì có những đợt bán tháo đây chúng ta gọi bán tháo hay có thể là phân phối diễn ra liên tục đây quá trình phân phối diễn ra liên tục lần 1 lần 2 và chúng ta thấy là lần 3 và quá trình liên tục ở trong cái điểm giữa này các bạn lưu ý là những cái quá trình vượt thoát ở phía trên này khối lượng lớn không vượt qua chúng ta gọi là UT sau đó quá trình lại tiếp tục kéo lên không vượt qua tiếp khối lượng lớn lại tiếp tục bán ra và đây chúng ta gọi là phân phối nếu chúng ta nhìn về góc độ phân phối thì chúng ta thấy là giai đoạn này sau khi chạy nước rút phân phối lần thứ nhất và cái phiên này thì chúng ta cũng gọi là phiên phân phối bởi vì đầu phiên tăng rất là mạnh cuối phiên giảm phân phối lần thứ hai và chúng ta nhìn thấy một quá trình tiếp tục kéo lên vùng cái đỉnh phía trên nữa phân phối lần thứ ba và chúng ta có thể nhìn thấy những lần phân phối nhỏ tiếp theo diễn ra thứ tư thứ năm và một cái lần phân phối rất là lớn thứ sáu ở đây thậm chí là chúng ta thấy lần phân phối thứ bảy ở đây và cuối cùng chúng ta đấy là sau quá trình tăng lãi suất nhịp vừa qua thì chúng ta lại lãi suất tăng 0,75% thì thị trường có quá trình hồi phục nhưng rõ ràng áp lực về bán cái đồng USD là tiếp tục gia tăng và tiếp tục phân phối tiếp theo vậy nếu với cái biểu đồ này thì chúng ta biết rằng là cái chỉ số USD có dấu hiệu đạt đỉnh vậy khi mà chỉ số USD có dấu hiệu đạt đỉnh thì lúc này chúng ta biết rằng là nhà đầu tư tổ chức họ sẽ có dấu hiệu bán cái đồng USD này ra để bắt đầu quay trở lại đi đầu tư vào những cái thị trường ổn định hơn và khi mà kinh tế Trung Quốc được kích thích hoặc là được gì ạ à, chúng ta gọi là mở sau zero covid thì đây cũng là một trong những cái phần quan trọng để khiến cho đồng USD tiếp tục có dấu hiệu mất giá trong thời gian tới và khi đồng USD mất giá thì việc gì ạ à, chúng ta nhìn thấy rằng là áp lực về tỷ giá lên gì ạ à, tỷ giá lên đồng Việt Nam có thể trong thời gian tới sẽ giảm đi đáng kể và lúc này chính phủ chúng ta sẽ gì ạ hạn chế việc tăng lãi suất hoặc là hạn chế việc bán ngoại tệ ra nó làm ổn định nền kinh tế vĩ mô nên cái việc khi kinh tế vĩ mô ổn định thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc có thể kích thích kinh tế hoặc là có thể đưa ra những giải pháp để giúp nền kinh tế chúng ta phục hồi thậm chí là tăng đầu tư công vậy nếu quan sát trên biểu đồ này thì Dũng nhận thấy là cái xu hướng về tỷ giá trong thời gian tới sẽ có dấu hiệu giảm đáng kể dù rằng cho rằng cho rằng là đồng USD hay là đồng USD nó sẽ có dấu hiệu có thể hồi phục khi mà lãi suất tiếp tục tăng nữa nhưng tuy nhiên thì với cái dấu hiệu này thì chúng ta thấy là cái khả năng lãi suất tiếp tục tăng thì đồng USD vẫn có thể dấu hiệu giảm giá thì một lần nữa thì uh, đây là một cái phần để giúp cho các bạn hiểu rõ rằng là các bạn có thể nhìn thấy những cái dấu hiệu về kinh tế vĩ mô rất rõ ạ nhưng tuy nhiên thì các dấu hiệu về kinh tế vĩ mô đó có thể nhìn thì chúng ta thấy là nó rất là tiêu cực nhưng tuy nhiên ở đây nếu cái dấu hiệu đó mà các bạn thấy rằng là nó không hỗ trợ cho cái việc và xu hướng của cái chỉ số này tăng giá thì quan trọng là chúng ta thấy là nhìn quan sát ở đây chúng ta thấy là các dấu hiệu phân phối đã diễn ra rồi nên dù là cái tỷ lệ tăng lãi suất trong thời gian tới diễn ra thì chúng ta cũng biết rằng là cái khả năng áp lực lên nền kinh tế thế giới à, tăng giá của đồng USD lên nền kinh tế thế giới rất là ít bởi vì tất cả cái vùng này chúng ta là đã gì ạ UT đang có triệu phân phối và xu hướng của USD sẽ tiếp tục giảm nữa trong thời gian tới một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái video này bởi vì đây là video rất quan trọng để giúp cho các bạn biết là tại sao Dũng biết cái đồng USD này có dấu hiệu đạt đỉnh và việc các thông tin tiêu cực trên thị trường tiếp tục tăng lãi suất hoặc là tiếp tục đưa ra những chính sách ảnh hưởng đến cái đồng USD này thì với cái việc mà dòng tiền đang bán ra một cách khổng lồ ở đây thì việc mà cho chúng ta biết rằng là khả năng đây là đỉnh của USD rất là cao đây là đỉnh đấy, bởi vì trên cái biểu đồ tuần này chúng ta thấy là đang có sự bán tháo giá rất lớn và đây chính là dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là hãy gì ạ hãy uh, chuẩn bị tiền để chúng ta bước vào chu kỳ mới có thể không xa có thể từ nay đến quý 1 quý 2 năm 2023 hoặc là muộn hơn nhưng tuy nhiên đây là cơ hội để chúng ta có thể nhận định là thị trường nó không phải quá xấu như các các chuyên gia đang nói